đấy nó có phần tem này mà <laughs> lính nhà em nó đã <laughs> rửa nó bị bay mất ừ, tem đi rồi đó công suất con này đây 44,3 cc dòng 024 và dòng 024 AV là 42 cc các bác nhá chỉ có dòng super thì nó mới được nâng cấp lên là 44,3 cc thôi cân nặng đầu máy là 4,7 kg còn dòng 024 và 024 AV là cân nặng đầu máy không là có 4,5 kg các bác nhá đấy máy móc tình trạng nguyên zin nguyên bản từ A tới Z Tình trạng con này thì khoảng uh, ờ, 85% nữa Cực kỳ đẹp Rin nguyên rin theo máy vẫn là một ốc lam quý khách hàng nha Nhưng mà vẫn có thể lên được hai ốc lam các bác nào mà muốn lên hai ốc lam thì liên hệ riêng với cửa hàng chúng em thì cửa hàng chúng em sẽ lên hai ốc lam cho các bác hoàn toàn miễn phí luôn nha còn nguyên zin thì cửa hàng chúng em đang để nguyên zin như thế này nhập về thế nào thì cửa hàng chúng em để yên như thế đó quay lên cho các bác xem qua xích là xài xích chung 325 nguyên zin đã theo máy là xích chung 325 các bác nhá lam theo máy là lam bánh xe đó làm bánh xe nguyên zin theo máy đầy đủ mặt tiền của nó đây tích hợp sẵn hàm rồng cho các bác luôn mặt cắt con này là được 45 40 phân các bác nhá lam là lam 45 phân đó mặt tiền tổng thể cây máy một mẫu máy cưa 024 AV Super máy móc nguyên zin nguyên bản thắng xích sử dụng đầy đủ nguyên nòng hơi cứng cáp chắc chắn bít tông đẹp bít tông sọc ngang luôn quý khách hàng nhá đó và hiện tại thì con này cửa hàng chúng em đang bán với giá là 5 triệu 600 ngàn các bác nào mà ưng ý muốn đặt hàng con này thì hãy liên hệ cho cửa hàng chúng em qua đường dây là số điện thoại 0354392929 một mẫu máy cưa khai thác chuyên nghiệp cho các bác về sử dụng lốc nhôm đó máy móc nguyên zin chưa bung chạm máy móc Đó, giá 5 triệu 600 ngàn một chiếc máy cưa 024 AV Super các bác nào ưng ý muốn đặt hàng con này thì liên hệ cho cửa hàng chúng em qua đường dây số điện thoại 0354392929 rồi cửa hàng chúng em xin chào các bác hẹn các bác video sau